xin chào tất cả mọi người nha Hôm nay Minh Thư sẽ giới thiệu đến cả nhà nha Món ăn nha Minh Thư làm nha Đó là món ăn dồi trường Heo và bao tử heo Tổng hợp nha Đó, Với mấy miếng gan heo Nha dồi trường heo wow, Bao tử heo Dạ dồi trường heo rất là ngon cả nhà Nhìn rất là hấp dẫn quá Wow Minh Thư tập hợp rất là lâu có được những cái loại bao tử rất là ngon nha Bây giờ trường nha cả nhà Lòng nữa Lòng heo Mình có cho cả nhà thưởng thức và xem nha ừ. Rất là hấp Lòng. dẫn nha Wow Này. Rất là ngon nha Cơm oh. Cơm nước trắng này uhm. Nước trắng Rất là tuyệt vời nha ừ. Nhìn hấp dẫn ơi là hấp dẫn Wow quá đã luôn Wow rất là tuyệt vời ừ các loại à, rau gia vị nha cả nhà đây các cái cái cái loại rau gia vị nào là rau xà lách ô có loại rau rất là ngon nha đầy đủ rau nha cả nhà Đâu dạ. đây rất ừ. tuyệt vời không thiếu cái gì hết để cho chúng ta thưởng thức nha cả nhà các loại ok đũa à, còn bây giờ không chần chừ nữa nha mời cả nhà và mọi người thưởng thức nha cho vui nha wow. rồi chúng ta sẽ sắc ra nha rồi. mời cả nhà ăn cơm cầm cái đây cầm chấm chấm cái nào để đúng mắm lên chấm mắm lên chấm linh rất là mềm rất là thơm ninh rồi với gừng nè hầm với gừng rồi, rồi xả này đủ thứ nha nó mềm ngon tuyệt vời quá hấp dẫn quá đã nha cả nhà mời ừ. nha tôi xin mời cả nhà nha tôi xin mời sẽ cùng nha thưởng thức nha ừ. Ừ. Xin mời. Ô, oh, rất là ngon. Ừ. Tuyệt vời. Mm, mềm. Mềm ghê. Mm. Mm. Mm. Quá mềm. Mm. Nó hai ba lửa luôn. Ừ, chắc lượng. Ừ. Nước có đó đâu. Múc dừa thế này nè. Ừ, dừa ăn. Ừ. Ừ bút đầy quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái miệng của mình thấy không ừ, nó, ừ, ừ. ngon nhà có món cơm của ừ, à, nàng hương à, của miền tây nha món cơm rất đặc biệt nha để dành cho quay video này cả nhà ừ. Ừ. rất ngon rất là hấp dẫn à, thơm rất cực kỳ thơm ừ. loại này chúng ta phải biết cách làm nó mới ngon ừ, thơm và và ninh một lớp ừ, thầm qua một lớp ừ, muối bình thường xả nước đó đi rồi chúng ta sẽ cho xả gừng kẹp theo vô nó ừ. quá cháy luôn không chê điểm nào hết ừ. ngon nó ngon ừ. đó hãy bỏ vô nhai luôn chứ không có rửa được ừ. Ừ, ừ. ừ. Ừ. Ừ. Ừ. cái này mềm hơn sắc nhỏ cho tư không ừ. không mà sắc ừ, nhỏ cho con còn tuyệt vời ừ. ngon à. con ngon đúng rồi trời ơi tuyệt vời không chỉ điểm nào hết cả nhà uhm. bỏ luôn em miệng luôn uhm. Ừ. bỏ đây bỏ. Ừ. Ừ. này mềm ừ. này mềm ừ. rất mềm ha ừ. ok mời nha uhm. quá uhm. ừ uhm. uhm rồi dọn tan nữa các miệng ừ. nước ta. quá tuyệt vời nước ngon cả nhà ơi ừ. hãm này có kỹ thuật là rất là ngon bài bản mà nó thơm cầm cái miếng ờ, đồ ăn lên thơm lắm cả nhà ừ. ừ. nó cầm là ăn liền à? ừ. đúng không ừ. không chờ ăn hết ừ, ừ, đã dạ. ừ, sắp nữa ừ. ừ. chất lượng ừ. trắng đâu ừ, má ừ, ờ, à, ờ, à, chưa biết má là mày nhỏ thử à ừ. đúng rồi nó bình thường nó có hiểu ừ. ừ. Không gỡ mà. Ừ. Ok rất mềm cả nhà ngon cực kỳ ừ, quá ngon bà cho có miếng thân đủ của mình còn lại mà phải đồ của bà hết đâu ừ, mình lấy ra sẵn làm luôn ngon làm luôn chất lượng để ngày mai là để ngày mai là nó ú à ừ thì đó gòn mấy đế để cho phải gòn cái đồ ấy à, anh động nè ừ ほらっていうかねうんあれなのうわおうんうんまあ ừ, ừ. ừ. Mời cả nhà ăn rau Mềm thơm ừ. gừng nó thơm hơn, xả hơn ừ. xả còn tung Thơm, mềm, một ít ờ, rượu vang nữa nó mềm nó thơm cực kỳ ừ, gốc ừ, ly rượu vang á đúng rồi ừ. rượu vang màu vàng á đúng không hoặc là màu đen ừ, mềm đã rồi ở quanh nhá ừ. ừ. cả nhà yêu thương kênh của Minh Bà Đồ ừ. hoặc là Minh Nguyễn dạ. ừ. Ừ bình luận xuống bên dưới nha chia sẻ những món ăn mới ừ. cảm ơn và đăng ký cho một lượt nha đăng ký thành công thì nhận video clip mới nhất Nhóc. hoàn toàn miễn phí ừ. cảm ơn rất nhiều ạ à. ừ. <coughs> thưa các anh thưa ừ, xúc với anh thoải mái ừ. ừ. ừ. ừ. nãy giờ giờ ăn cả ăn hết cơm rồi nè ừ. ngon rồi rất ngon ừ. Ừ. Ừ. quá chục ừ. mệt mệt không mệt mình biết cách uh, hấp và luộc rất là ngon cả nhà tuyệt không nghe ngán ừ. nãy giờ nó này ừ. ừ. vâng rồi wow. một cái salad bự chà bá nữa ừ. Ừ. ừ cái cái cái đồ ăn ngon rồi hả ừ, cái cái đất ăn ngon rồi ừ, ngon hơn mà cái salad vô món chính của tôi từ là món mà ừ. Ừ. Cái này xưa mọi người ừ, ừ. Nó thật ra luộc quá Đó ừ. trường Và bao tử heo Tổng hợp ha Tổng hợp ừ. Đúng không? quá hấp dẫn cả nhà ừ. chúng ta sẽ sắc một miếng gan nha cả nhà đó ăn thử miếng gan. nha dạ. ừ. ừ. Ờ, biết cách luộc bài bản ngon không cả nhà Vì nó đã quá trời luôn ừ, quá tuyệt của mẹ ăn thử này. ừ. Ừ, mời lại gia đình ăn nha mời lại gia đình ăn ừ. ừ. quá tuyệt của mèo luôn ha ừ. nha ngon ngon thật trời ừ. ngon thật trời mọi người hết chơi luôn ừ. mấy cái này cũng mà hơi lắm cũng hát chơi luôn ừ. thơm mà thơm vừa ngon vừa mịn nữa ừ. Ăn nhiều nhiều chưa nè Ăn nhiều nhiều ừ. hết ghê nổi luôn đó mọi người đúng không ừ. ừ ngon, các bạn ơi. Ừ, đây là ngon. đó ngon mà ngon mà ba cắt sang cam đi cho một like và sạc like bên dưới wow, cảm ơn đại gia đình thân yêu nha chúc sức khỏe nha chúc ngày càng à, phát triển trên công việc cũng như là à, bớt khoảng cách à, giãn xã hội rồi nên đời sống sẽ trở lại bình thường nha chúc sức khỏe mọi người và nhớ yêu thương kênh của Minh Pro đăng ký cho một lượt nha và sạc like xuống bên dưới mọi thắc mắc góp ý xin liên hệ nha số điện thoại À, nếu đăng ký thành công kênh Minh Pro hoặc Minh Nguyễn nhận được video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí. À, còn bây giờ ekip chương trình và cả nhà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye.